Hello Ê, mình chưa xếp đồ về Tết à? Cái gì? Nhà ta ba đời Hải Dương Hải Dương Hải Dương Cười đã tắt Đằng sau nước là con gái thế 4.0 Em sợ Tết như sợ mẹ chồng Phải gói qua biếu ra sao Vào mâm cỗ thì phải thế nào Ôi chào Mà khó ghê Phải làm sao để em đảm đang như thế Hót gì hót miết Mày tưởng mày là ghế Nhật hả cha mi mất sớm Tới con châm hắn cũng phải đi ra đồng Bắt tôm, bắt tép Mà mi còn ngầu đai Mi hót miết Ủa mi tưởng mi là cái Nhật hả? À, lúa mới nhớ Chứ con dao đã chuẩn bị uh, đồ ăn cho nhà mình Tết đi chưa? Nhà mình thì cũng ăn đơn sơ đậm bọt thôi Nên là cua thì có cua rong me rong muối, rong đường, rong bơ tôm thì có tôm nướng bụa nướng muối nướng bơ nướng đường sườn heo thì có sườn heo rong tương rong muối rong đường rong hơ ghi rong bốn ghi còn bánh nữa à con quỷ mày đã gói bánh trưng chưa hả xuân đã về xuân đã về kìa bao ánh xuân về trong